Hello bà con chào bà con quay trở lại với kênh Phạm Hưởng với đốc kênh Phong Thủy Tử Vi trong đời thì hôm nay hoan hỷ thì Phạm Hưởng sẽ chia sẻ cho bà con đó là về cái à, phong thủy của chúng ta phong thủy à, ở nhà chúng ta thì thường thường ở trước cửa nhà chúng ta trồng rất là nhiều loại cây để trang trí ngôi nhà để là thêm à, bóng mát cho gia đình cho cho cho nhà cửa chúng ta để trang trí cho đẹp trồng những cây cảnh thì hôm nay Phạm Hưởng á được nhiều rất là nhiều người hỏi về là khi chúng ta trồng cây cảnh ở ở trong gần nhà thì nên trồng những loại cây nào để tốt đem lại nhiều tài lộc đem lại nhiều may mắn cho gia chủ thì hôm nay thì phạm hữu sẽ làm một cái clip này để chia sẻ cho bà con cô bác là những loại cây chúng ta không nên trồng ở trong trong trước cửa nhà ông ta nhé nghĩa là những loại cây cảnh không nên trồng ở trước cửa nhà Đấy. trừ trừ năm loại cây này ra thì bà con thích trồng cái cây gì thì trồng nhá. Đấy, thì hôm nay Phạm Hướng hữu hữu duyên ai xem được video này thì sẽ à, được Phạm Hướng chia sẻ cho năm cái loại cây này nếu mà ví dụ ở nhà chúng ta bà con cô bác đang trồng những cái loại cây này ở trước cửa nhà chúng ta lên chặt bỏ không nên sử dụng nhé đây là những loại cây không có tốt cho gia chủ không có tốt cho về mặt phong thủy nhé thì hôm hôm nay Phạm Hướng sẽ chia sẻ cho bà con đó là năm loại cây không nên trồng trước nhà kéo huynh gia bại sản có nghĩa là trồng năm loại cây là trước cửa nhà chúng ta có thể là ảnh hưởng đến đường tài lộc công danh của gia, gia đình nhé đem lại nhiều xui xẻo theo phong thủy trồng những loại cây này trước cửa nhà sẽ khiến gia chủ lục đục Đấy, tài sản thì tiêu tán theo quan niệm về phong thủy một số loại cây trồng trước cửa nhà sẽ mang tới đen đủi cho gia đình hao tài và tốn của nhé và ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình tụt dốc nhé Đấy, không nhiều khi nó không đem lại may mắn cho, cho ông ta về đường tài độc mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình thì bà con cô bác nên lưu ý là những năm loại cây này rồi và mời quý vị cùng xem với phạm hướng nhé thì cái cây thứ nhất đây đây cái cây đầu tiên chúng ta không nên trồng ở trước cửa nhà đó là cây mít thì bà con biết rồi dân gian có câu cây mít có ma cây đa có thần Đấy, câu này ám chỉ việc trồng cây mít trước cửa nhà sẽ thu hút tà khí quỷ ma chú ngụ điều này làm ảnh hưởng xấu đến thần và sức khỏe những người trong gia đình ngoài ra mít là loại cây dụng nhiều lá quả mít hư dễ dụng gây ra mùi hôi thối thu hôi thối thu hút nhiều ruồi nhặng không tốt cho sức khỏe của con người nhé thì bà con đấy thấy không Ờ, cây thứ nhất nhé là chúng ta không nên trồng ở trước cửa nhà chúng ta đó là cây mít thì bà con nên hiểu rằng cây mít ở đây là cái cây mít mà thuộc dạng cái cây mít cây thân gỗ mà cái cây loại lớn á nhá cây cây mít là mít loại lớn đấy bà con nhá mít mà nó nó nó, nó trái mà đeo từ ở dưới gốc lên cây á đấy là những cây mít là cây mít hồi xưa chứ cây mít ờ, mít bây giờ mít thái mít ghép thì ờ, nói chung là cũng cũng không sao nhưng mà chúng ta cũng lên là không chắn là chắn là cũng không trồng trước cửa nhà đi đó, mít gì cũng vậy nên tốt nhất là không nên trồng những cây mít ở trước cửa nhà của chúng ta nhé để để nó không đem lại vận xui cho chúng ta nhé rồi tiếp theo phần hướng chia sẻ đó là cây xương rồng này. cái cây thứ hai chúng ta không nên trồng ở trước cửa nhà đó là cây xương rồng theo phong thủy tuyệt đối không được trồng cây xương rồng trước cửa nhà vì cây xương rồng nhiều gai gốc mà trồng ngay trước cửa nhà sẽ ngăn cản thần tài đến nhà bạn nhé đấy ngoài ra cây xương rồng rất phát triển mạnh mẽ nhanh chóng hút hết tài khí những ấy không? của những vật xung quanh nó hút hết tài khí rồi thấy không bao gồm cả tài lộc nhà bạn một số người quan niệm rằng xương rồng hút âm khí gây nên sự ám đạm thiếu sức sống không thích hợp để trồng trước cửa nhà bà con nên lưu ý nhá nên không nên trồng cây xương rồng ở trước cửa nhà nữa nhá rồi tiếp theo cái cây thứ ba của chúng ta đó là cây liễu cái cây liễu của chúng ta cũng không nên trồng ở trước cửa nhà nhé bà con nhé đây cây liễu này cây liễu cũng không trồng ở cái trước cửa nhà luôn cây liễu này cây liễu xanh tươi dễ trồng dễ sống thường được trồng ở các nơi như là nơi công cộng công viên ấy tuy nhiên không nên trồng cây liễu trước cửa nhà bởi cành liễu rụ xuống ngầm ám chỉ gia đình thiếu sức sống khó vươn lên để đạt được sự thịnh vượng và giàu có nhé Thế ngoài ra từ liễu ấy từ âm liễu này nghe âm gần giống với từ lưu tức là chảy đi đổ đi và bỏ đi nhớ nó trồng liễu trước cửa nhà nghĩa là bị trôi mất của cái tài sản gặp nhiều họa không hay nhá ấy cây liễu còn thuộc về phần âm sẽ dễ dẫn dụ âm khí đến nhà là mất cân bằng âm dương khiến ngôi nhà Đấy, khiến uh, ngôi nhà ảm đạm thiếu sức sống nhá đấy, đấy cây thứ ba đó là cây liễu bà con cô bác nè không nên trồng cây liễu tại vì cây liễu này nó không sức sống và nó ủ rũ ờ, nó ủ rũ đấy, nó khiến uh, khiến sức sống uh, như là thiếu sức sống rồi đó nhá bà con đấy, nó rất là buồn giàu nó cây liễu rất là buồn giàu nhá rồi tiếp theo phẩm hưởng chia sẻ luôn đó cây thứ tư đó là cây đa đấy, cây đa cây đa thờ đó theo quan niệm dân gian, cây đa có thần Nên chỉ thích hợp trồng cây đa ở như là ở đình này ở đình này, ở chùa này, ở miếu này Gốc rễ của cây đa thường rất là to và thô Nên dễ khiến cho địa hình đất đai lõm chõm Và gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà Mặt khác cây đa cũng thu hút âm khí Tạo ra sự u ám, buồn chán Khiến gia chủ khó đạt được sự thịnh vượng trong công việc và cuộc sống nhé thì bà con cũng biết rồi cái cây đa của chúng ta thì ở ngoài ở miền miền Bắc thì đa số là mỗi một thôn đều có một cây đa cây đa thần cây đa rất là to nằm ở góc thôn đấy thì người ta nói là cây đa thì có thần đấy thì nên cái này chỉ trồng ở đình ở miếu này ở chùa này đấy, tại vì nó cái tán cái tán của nó rất là to rễ cũng rất là to nó làm ảnh hưởng cho cái à, đất đất cái địa hình ở đó nó không được bằng phẳng nó bị lồi lõm rồi đất bị nứt lẻ này khí nó, nó, bị sinh khí nó thoát khí này nó không tốt cho cái ngôi nhà của chúng ta nhé bà con nhé Đấy thì tại vì cái cây đa thần thường thường là nó thường thường có những cái âm khí và ma trú ngụ trong đó thì chúng ta lên là cây đa thần chúng ta không nên trồng ở trước cửa nhà nhé không nên trồng cây đa thần rồi tiếp theo phạm hưởng chia sẻ luôn cho mình cây thứ năm đó là cây rất là à, bà con ai cũng biết đó là cây dâu tằm đúng không cái cây dâu tằm này trong tiếng hán thì cây cây dâu đọc là tang cũng cùng âm với là tang ma tang tóc ấy trong tiếng việt là biểu hiện sự là chết chóc những điều không may không tốt đẹp nhá Đấy là những điều không tốt đẹp ngoài ra trong dân gian cây dâu còn được dùng để trừ tà trừ ma nhưng không lên trồng loại cây này ở trước cửa nhà để tránh xui xéo nha bà con nhé thì cái cây dâu tằm này thường thường thì người ta thường thường là người ta để xua đuổi tà ma à, nằm vòng này nằm vòng đeo tay cho những à, trẻ sơ sinh này để trừ tà trừ ma nhưng nhưng mà cái này á, thì chúng ta không nên trồng ở trước cửa nhà nhé đây là biểu hiện sự chết chóc nhé, chữ âm âm khí này ở à, dân gian có được dù để trừ tà trừ ma đấy nhưng mà à, mình không được trồng trước cửa nhà bà con nhé không được trồng ở cách trước cửa nhà bà con đấy thì bà con lưu ý một điều rằng thì ở đây phạm hướng đã chia sẻ cho bà con rồi đó là năm cây đó là cây dâu tầm thứ nhất này cây đa này cây liễu này cây sưng rồng này và cây mít này đấy thì bà con á, thì hôm nay phạm hưởng hoan hỷ à, được bà con ờ, nhắn tin nhiều và hỏi là thường thường mới xây nhà muốn trồng những cái cây cảnh gì ở trước cửa nhà để cho nó đẹp để nó phải phong thủy bóng mát cho cho nhà mới xây thì phòng hướng chia sẻ ở đây ở đây có năm loại cây như thế này này đây là năm loại cây là bà con không nên trồng chứ ngoài năm loại cây này ra thì bà con thích trồng cây gì thì trồng Đấy, trồng cây phát tài hay trồng mấy cây kiểng cây xanh cây gì cũng được Đấy, chỉ trừ ra là những những cây này ấy cây mít thì người ta nói rồi cây mít thì có ma cây đa thì có thần Đấy, hai cây này không được cây sương rồng thì cây sương rồng thì nó lại là là là, là gai góc rồi nó hút hết hút hết ờ, hết, hết tiền tài hết tài khí của gia chủ luôn nhé cây liễu thì nó đem lại nhiều tang tóc này buồn rầu u u dụ này đấy nhá cái cây dâu vậy cây dâu thì nó nó nó, nó, nó, nó thuộc dạng là loại cái cây là là trừ tà trừ ma nên chúng ta cũng không nên ờ, sử dụng cái cây này ở trong nhà nữa để ở trong nhà thì thôi phòng hướng cũng đã chia sẻ năm loại cây trồng này rồi thì bà con là đấy thì hôm nay phòng hướng hoàn hỷ thì phòng hướng chia sẻ cho năm loại cây này rồi đấy thì bà con cô bác nên lưu ý đã xem được đã xem được cái video của phòng hướng này thì bà con lên là à, chia sẻ à, cho mọi người cho người nhà người thân để hiểu biết hơn về về những loại cây chúng ta không nên trồng ở trong nhà hay ở trước cửa nhà nhé đấy thì thôi phạm hưởng xin uh, chào bà con nhé chúc bà con có uh, có một ngôi nhà thật là như ý và và hanh thông nhé rồi xin chào bà con và cô bác